thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng có lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung và ghép xiên thì trong buổi tối ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi phải không ạ xem xong kết quả của chúng ta thì cũng rất chi là vui phải không ạ ngày hôm nay thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu lô khung 3 ngày và xiên 2 thì kết quả của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con 25 anh em ạ lô khung ngày đầu anh em nhé lô khung ngày đầu là ăn được con 25 và ghép xiên của chúng ta là 25 37 phải không ạ quá là vui về cái đường cầu uh, ờ, lô khung và xiên 2 của chúng ta lui thì chúng ta cũng đã ăn được anh em nhé ngày đầu tiên luôn anh em ạ chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà xem được cái video của mình và ăn được con 25 và ăn xiên 25 37 anh em nhé thì con 25 này của chúng ta thì ngày hôm nay thì nó về cuối giải 7 này anh em này cũng rất chi là may mắn anh em nhé cuối giải 7 luôn đó và con 37 ờ, của chúng ta về ở dãy 6 này chúng ta ghép xiên thì chúng ta cũng ăn được 25 và 37 anh em nhé về phần đề của chúng ta thì ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục về con đề kép 66 anh em ạ đề của chúng ta thì nuôi đang nuôi là cái bộ đề 04 và cái bộ đề 34 của chúng ta thì vẫn chưa ăn được anh em nhé lô khung và cái xiên 2 của chúng ta thì đang rất chi là đỏ thì chúng ta cũng rực rỡ thì anh em nào mà đang nuôi cái bộ đề 34 là bộ đề 04 thì tiếp tục vào nuôi cho mình đến ngày mùng 7 tháng 2 anh em nhé thì ngày hôm nay thì uh, một lần nữa thì chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta anh em nào mà đánh cái cặp lô khung 2552 và ghép xiên với lại con 3773 này thì chúng ta cũng ăn được thì anh em để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để mình có động lực chia sẻ được những cái đường cầu lô lui chuẩn nhất để giúp đỡ mọi người anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 342 người đã like video cho mình và 1.800 người đã xem chúc mọi người may mắn và thành công anh em nhé Ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chiến thắng được con 25 và xiên 2. Ở trên Zalo của chúng ta thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được con bạch thủ anh em nhé. Ngày hôm nay thì ở Zalo của chúng ta tiếp tục ăn được bạch thủ lô là con 25. Ngày hôm nay thì uh, kết quả của chúng ta đây. Chúng ta ăn được con bạch thủ lô 25. Đó, thì mình cũng khuyên mọi người là vào bạch thủ 25 hơn phải không ạ đặc biệt của chúng ta thì bắt cho em là cái bộ đề 01 ngày hôm nay thì sát thần sạt luôn bắt cho em là 010060 515 và 560 535 và 313 thì đề nó về con 66 à, cơ khá là tiếc phải không ạ dù sao thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được bạch thủ lô 25 anh em nhé anh em nào mà ăn được bạch thủ lô 25 thì để lại một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để cho mình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 thì cái về cách đánh thì mình cũng sẽ chỉ cho anh em để chúng ta chơi anh em nào mà mới vào thì mình cũng hướng dẫn cho anh em về cách vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé đó Zalo 0566517326 phí 500k mãi mãi thiện chí thì chúng ta kết bạn không phải chúng ta tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian trong của mình anh em nhé rồi ok thì uh, cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em nữa trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái ờ, đường cầu đà kết hợp với lại lô khung để chúng ta lui tiếp anh em nhé thì anh em để ý ở đây thứ sáu hàng tuần này thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất anh em nhé thứ sáu ngày 30 tháng 12 này anh em này dạy 3 của chúng ta chúng ta lấy con số thứ ba và con số thứ tư hai con này ghép vào với nhau thì chúng ta có đài lôi tuần của ngày thứ sáu này chạm chín Bộ đề một bốn anh em nhé một bốn một này một chín một này sáu bốn sáu này và sáu chín sáu mình sẽ kết hợp chạm và cái bộ đề này chạm chín thì mình uh, lấy con ngoài cùng này anh em nhé anh em để ý mình nói à, và mình chỉ thì nó dễ hiểu hơn thứ sáu ngày 30 tháng 12 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên đề về 91 thì chúng ta đã ăn được chạm 9 và ăn thẳng con đề 91 này trong bộ đề 14 anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba này đề về 49 thì chúng ta ăn chạm 9 này thứ tư thứ năm đề về 91 thì chúng ta ăn chạm 9 và 91 tiếp thứ sáu ngày mùng 6 tháng 1 thì chúng ta có chạm 9 và bộ đề 24 này bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 292 747 và 797 8 số để chúng ta lui tuần. Ngày đầu tiên đề về 97 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn thẳng con 97 này trong bộ đề 24 này anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần. Chủ nhật này, thứ hai này, thứ ba này, thứ tư đề về 42 thì chúng ta đã ăn được con đề 42 trong bộ đề 24 này anh em nhé thứ năm này thứ sáu ngày 13 tháng 1 của chúng ta thì có đề chạm 6 và bộ đề 01 bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 13 tháng 1 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba đề về 60 thì chúng ta đã ăn chạm 6 và ăn con đề 60 trong bộ đề 01 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần 63 này thì chúng ta tiếp chạm 6 này thứ tư thứ năm thứ sáu ngày 20 tháng 1 đề về 69 thì chúng ta chạm 6 tiếp anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có đề chạm 1 và bộ đề 12 này Bộ đài 12 của chúng ta thì có 121 này, 171 này, 626 này và 676. Để chúng ta lui tuần. Ngày đầu tiên đề về 71 thì chúng ta đã ăn được chạm 1 và ăn thẳng con đề 71 này trong bộ đề 12 này anh em nhé. Tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần. Thứ năm này. thứ sáu ngày 27 tháng 1 của chúng ta. Chạm 3 này và bộ đề 33. Bộ đề 33 của chúng ta thì có 33 này, 88 này, 383. Để chúng ta lui tuần. Thứ sáu ngày 27 tháng 1 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm đề về 38 thì chúng ta đã ăn chạm 3 và ăn thẳng con 38 anh em nhé trong cái dàn 4 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ 6 hàng tuần thứ năm này thì cái tuần này của chúng ta thì có đề chạm 3 tiếp và bộ đề 23 anh em nhé. Bộ đề 23. Bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này, 282 này, 737 này và 787. Thì cái đường cầu này của chúng ta thì nó đang ăn trong cái dàn 8 số này ăn rất chi là thông anh em ạ. Anh em cũng có thể test cho mình. Anh em nào mà cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cái chạm 3 không thì chúng ta chỉ đánh cái bộ đề 23 này cho mình. Quan điểm của mình thì à, anh em à, cẩn thận thì nên vào cả chạm nhưng mà đầu năm thì chúng ta lên à, đánh ít số thôi bởi vì à, nó chạy vẫn chưa được à, chưa được ừ, chưa được chỉnh chu cho lắm những cái đường cầu này thì chỉ là dự đoán thôi anh em nhé đây là cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ sáu và lô khung 3 ngày của chúng ta thì anh em đã ý luôn đây cho mình này lô khung 3 ngày lô khung của chúng ta thì à, khá là đỏ phải không ạ ăn liên tục thứ sáu này ngày 30 tháng 12 ở giải đặc biệt này và giải nhất con số thứ hai này ở giải đặc biệt và giải nhất hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau theo cái đường mũi tên thì chúng ta có nô khung 3 ngày thứ bảy này chủ nhật này thứ hai bạch thủ đô 43 này và 34 để chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 43 anh em nhé 4334 thì chúng ta ăn được cả cặp luôn phải không ạ 43 dạy 6 và con 34 ở, ở dạy 5 tiếp tục khiên xong lại đợi thứ sáu tuần thứ sáu ngày mùng 6 tháng 1 này thì chúng ta có cặp bạch thủ lô là con 5 năm đi cặp cùng con 00 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 5 năm này anh em nhé 5 năm của chúng ta về giải 3 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 13 tháng 1 của chúng ta thì tiếp tục có bạch thủ lô là con 00 và con 55 anh em nhé <clears throat> để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 00 đó tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 20 tháng 1 thì chúng ta có bài thủ lô là 121 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 12 này phải không ạ ăn được con 12 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 27 tháng 1 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 24 và con 42 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 42 tiếp tục thứ hai thì chúng ta đã ăn được con bạch thủ lô 24 anh em nhé 24 của chúng ta về hai nháy phải không ạ khiên xong lại đợi thứ sáu tuần thì cái tuần này của chúng ta thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 đây thì chúng ta có cặp lô cung là 2992 bạch thủ lô 29 và 92 anh em nhé anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền cá nhân của mình là kết con bạch thủ lô là con 29 này theo cái đường cầu này anh em nào mà có thời gian thì chúng ta cũng uh, dành chút thời gian chúng ta test lại cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta lôi tuần của ngày thứ sáu anh em nhé về cái đường cầu đề của chúng ta là cái chạm 3 và cái bộ đề 23 này của mình thì cá nhân của mình thì à, rất kết con 737 à, này và 232 anh em để ý giúp mình anh em nhé 232 này đó bốn con này khá là đẹp và đâu thì anh em nào cẩn thận thì chúng ta lên đánh đủ 8 số này cho mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì à, mình cũng nhắc nhở anh em nhiều rồi phải không ạ Bạch thủ thì chúng ta là con 29 anh em nào tham thì chúng ta đánh còn đâu chúng ta cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cặp thì cái tỷ lệ nó trúng rất chi là cao một con thì nó thấp hơn nên là anh em cân đối làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé có đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh của mình thì liên hệ với số zalo trên màn hình đây thì phí là 500k mãi mãi anh em nhé thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì thôi trên zalo thì chốt cho anh em là bạch thủ lô xiên hai và đặc biệt 10 số đánh ngay thì anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn thì ngày hôm nay anh em nào mà ăn được uh, hai nháy nô và xiên hai thì ờ, để lại cho mình một like và bình luận để ủng hộ kênh để kênh phát triển hơn hơn nữa để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn anh em nhé thì mình cũng chúc tất cả anh em ở trên Zalo trên kênh của chúng ta thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé